Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một cái trận đấu ờ, mình nghĩ là rất là tâm điểm trong buổi tối ngày hôm nay Trận đấu giữa Ajax cũng như là Liverpool Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai anh em nhá Và anh em nào xem kênh của mình thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh còn anh em nào mà thật sự muốn bảo cò cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé. À, ờ, mọi thứ mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần ghi bình luận. Và uh, ngày hôm qua mình có lên cho anh em trận đấu đó là giữa AC Milan và Dynamo Kiev Đúng không? Dynamo Zagreb cũng như là trận đấu giữa Benfica và Juventus Thì ở hai cái trận đấu này thì uh, trận đấu giữa AC Milan thì anh em chúng ta bú full Khi mà mình có cho anh em đi đó là AC Milan chấp 0.75 và cái tài trận còn với uh, Juventus thì chúng ta hòa kèo khi mà chúng ta có đi Juventus uh, được chấp 0.5 cũng như là cái tài trận 2.5 Đấy, thì ngày hôm qua thì trận Juventus anh em hòa Còn anh em chúng ta bú full hai cái mã kèo ở trận à, AC Milan cũng như là Dinamo Zagreb đúng không? Đấy, anh em nào mà theo đủ kèo thì anh, anh em cũng có lãi rồi Còn tất nhiên rồi ngày hôm qua thì ngoài hai trận đấu này á Thì trước vào lúc 1 giờ 45 Vào lúc 1 giờ 45 còn những cái trận đấu mà mình có đẩy cho anh em Ở trên à, ở trong nhóm à, Ngày hôm qua thì ờ, đầu giờ chiều ấy Không phải là đầu giờ chiều đâu nhưng mà cũng uh, uh, vào lúc uh, trận đấu giữa 32 và Dylan uh, Pro vào lúc uh, 17 giờ đúng không? <clears throat> đúng rồi. Vào lúc uh, 7 giờ ấy thì uh, trước uh, trước đó thì có thằng em hỏi bóng cỏ thì mình cũng có đẩy cho anh em hai cái mã kèo này để anh em chúng ta có thể chơi. Thì anh em chúng ta cũng đã bú full hai cái mã kèo rồi. Đó là cái mã kèo mà hôm chấp 1 cũng như là cái tài hiệp 1. Đấy, thì anh em chúng ta hút full anh em nào không tin thì anh em có thể à, lên các uh, những cái uh, trang về uh, tổng kết uh, tỷ số cũng như là tổng kết trận đấu thì anh em chúng ta có thể biết và đặc biệt rằng là uh, vào lúc 1 giờ 45 11 giờ 45 thì có hai trận đấu diễn ra đó là trận đấu giữa Chelsea và uh, Sa cũng như là trận đấu giữa Sevilla và Copenhagen. Trận đấu này thì uh, chắc là không cần phải anh em kiểu kiểm nghiệm đâu nhỉ. Nhìn phát là anh em biết là kèo như thế nào rồi. Đó là bú full cả bốn kèo nhá. Bú full cả bốn kèo. Và ngày hôm qua mình cũng rất vui khi mà cũng giúp đỡ được uh, ông anh ở trong nhóm ông anh ngày hôm qua cũng lụng được uh, 80 củ nói chung là cũng bù lại đắp được những gì đã mất rồi anh em đấy và tất nhiên rồi thì mình cũng nói rồi cái việc mà anh em chúng ta à, chiến thắng một cái mã kèo cũng như là à, cái bào cỏ ấy nó rất là dễ thôi nó thật sự là rất dễ để anh em chúng ta có thể kiếm tiền từ bóng đá tuy nhiên là cách nào cũng như là anh em có thể giữ được mình để mà kiểm soát được cái dòng tiền khi mà đã uh, ở trong tay mình hay không đó mới là điều quan trọng người cuối cùng là là người ấy mà sáng sớm ra có thể rút được tiền về tài khoản cũng như là có thể cầm được cái đồng tiền đấy đi tiêu đó mới là cái kết quả cũng như là uh, gọi là cái mong đợi mà khi mình giúp các bạn thì các bạn trong nhóm của mình còn ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những cái trận uh, bóng ở uh, cúp C1 thôi buổi tối ngày hôm nay thì ờ, có trận đấu giữa Inter Milan này và Victor Bayern cũng như là Brugge và Porto À, ở cái ờ, vòng đấu giữa Brookie và Pocto cũng là khá là hay ở cái bảng đấu này ờ, cũng khá là hấp dẫn anh em à, tuy nhiên thì có một trận đấu nữa mà mình nghĩ rằng là anh em chúng ta cũng không thể bỏ qua được không thể bỏ qua đó là cái bảng D bảng D của cúp C1 của tối ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa Frankfurt và Olympic Marseille à, nhìn qua một chút về kèo hiện tại thì Frankfurt đang chấp Olympic Marseille 0.25 và đặc biệt rằng là ở cái bảng đấu này nhá Ở cái bảng đấu này là cái bảng đấu mà cơ hội đều chia đều cho tất cả các đội bóng ở trong bảng từ Tottenham, Olympic Marseille, Sporting Lisbon cho đến Frankfurt đều đang có cơ hội để có thể giành được tấm vé vào cái vòng tiếp theo. Đó, đó mới là cái sự hấp dẫn ở trong cái bảng đấu này. Và tất nhiên là hai trận đấu này sẽ diễn ra cùng giờ và anh em chúng ta có thể nào mà cùng xem được. Quá tốt rồi anh em được xem hai trận đấu rất là hấp dẫn như này cũng như là chúng ta có thể soi các cái tỷ số đấy cũng như là xem rằng cái sự kịch tính của cả bốn cái đội bóng này khi cùng lúc ra sân à, điểm qua một chút về đội hình à, Frankfurt trong trận đấu này họ sẽ chơi với đội hình chiến thuật đấy là 3-4-2-1 để tiếp đón với Olympic Marseille cũng chơi với đội hình 3-4-2-1 luôn đó và Tuy nhiên thì uh, so sánh một chút về lực lượng uh, Phanh Quốc họ đang uh, à, thiếu vắng đó là Tusta, uh, HCB cũng như là Canuck uh, HCP một trung vệ uh, đến từ Nhật Bản cũng đang là một trụ cột của Phanh Quốc khá là lâu rồi anh em Đấy, đây cũng là một mắt mát khá là quan trọng của Phanh Quốc trong trận đấu này Và bên phía của Olympic Marseille thì họ lại thiếu vắng đó là Eric Bailey Eric Bailey thì ờ, từ lúc mà chuyển sang Olympic Marseille bây giờ thì cũng chưa đá trận nào cả thì cũng uh, thật sự là vận hành của Olympic Marseille thì vẫn như cũ thôi và họ còn thiếu vắng đó là Kolasinac nữa uh, xem một chút về cái phong độ uh, Phanh Phuốc họ đang có một phong độ khá là tốt khi mà trong 3 trận gần đây nhất họ, họ toàn thắng ở trên tất cả các mặt trận nha anh em còn về phía của Olympic Marseille thì trong 3 trận đấu gần đây nhất thì họ lại để thua hai trận đấu uh, ở cái giải quốc nội đó là trận đấu giữa Lille và trận đấu giữa Paris Saint-Germain. Tuy nhiên thì cả hai trận đấu này họ cũng đều chỉ thua uh, với tối tối thiểu một bàn thắng thôi và cái quan trọng nhất đó là Olympic Marseille đã chiến thắng Sporting Lisbon để uh, có thể nuôi hy vọng giành cái tấm vé đi tiếp và xếp thứ hai trên bảng xếp hạng anh em. Xin lỗi anh em nhé. Hiện tại thì uh, thật sự mà nói thì ờ, cũng đang có rất nhiều anh em nhắn tin nhưng mà khoan đã nha anh em. Mình uh, sẽ làm uh, tiếp cái video này cho xong đã. Ờ, bỏ qua cái kèo chấp đi chúng ta sẽ đến với cái kèo trên dưới cả trận đang là 2.5 cũng như là cái kèo kèo tài thẻ 5.5 và tài góc 9.5 ờ, với cái kèo chấp kèo chấp 0.5 mình uh, vẫn đánh giá là Olympic Marseille mình vẫn đang đánh giá uh, Olympic Marseille cao hơn một chút so với Phanh Quốc Tuy nhiên thì uh, với cái phong độ hiện tại phong độ hiện tại nhá nhưng mà chúng ta lại phải xét một chút là, chỉ là phong độ ở ờ, giải quốc nội thôi khi mà thật sự mà nói với Olympic Marseille thì bây giờ giải quốc nội cũng chưa hẳn là quan trọng cũng như là cũng không thể nào mà cạnh tranh được với, với vị trí top đầu của Paris Saint-Germain được mà chắc 100% là Paris Saint-Germain sẽ tập trung vào cúp C1 nhiều hơn và đây cũng sẽ là um, uh, hai cái trận thua mà họ để họ giữ gìn lực lượng của họ thôi mà đúng không đó vì vậy nên là trận đấu này chúng mình sẽ lựa chọn đó là đi Olympic Marseille chấp 0.25 và tiếp đến đó là cái kèo tài một trận đấu như thế này thì rất dễ để có nhiều bàn thắng à, mặc dù là sẽ là thi đấu chặt chẽ anh em thi đấu chặt chẽ tuy nhiên tuy nhiên nhá càng thi đấu chặt chẽ hơn thì uh, các bạn cũng sẽ biết rồi khi mà đã bị thua thì chắc chắn là sẽ dễ mà vỡ trận Đấy, đó là điều chắc chắn vì cả hai đội bóng này đều không muốn thua trong một trận đấu như thế này mà cơ hội thì đang cũng là ngang cửa nhau thôi, cơ hội cũng đang sáng như nhau. Vì vậy nên là thằng nào thua thì thằng ấy mất cơ hội. Đấy. Đó là lý do vì sao mà mình nghĩ rằng trận đấu này nếu như có bàn thắng sớm thì sẽ là một trận đấu nổ tài. Và cái tài đó cái tài chỉ là 2.5 thôi. Và tiếp đến đó là cái tài góc 9.5 à, cả Phanh Phuốc cũng như là Olympic Marseille họ đều thiên về cánh khi chơi với đội hình là 3421 này Đó và đặc biệt là bên cánh của Phanh Phuốc họ còn có Mario Götze Một uh, cầu thủ đã chơi uh, rất là lâu ở uh, bóng đá Pháp Và bây giờ đã chuyển về Đức chơi lại rồi và đây cũng sẽ là một lợi thế của Phanh Phuốc khi mà Mario Götze đã có một thời gian chơi bóng khá là lâu ở Pháp Vì vậy cũng là cũng chắc chắn là cũng hiểu biết rất nhiều về Olympic Marseille đó và sẽ đưa ra được những cái lời khuyên cho các cầu thủ cũng như là uh, huấn luyện viên uh, của Phanh Phuốc <clears throat> và mình sẽ nốt lại luôn nhá nốt nhanh thôi uh, cũng không uh, mất nhiều thời gian mình cũng uh, bây giờ có rất nhiều những anh em gọi điện luôn rồi nhá uh, chúng ta mình sẽ đặt niềm tin vào Maxey trước Maxey anh em Maxey Maxey được uh, chấp 0.25 thật ra trận đấu này với cái mã kèo 0.25 thì anh em đi à, đội nào cũng được thật sự là thế nói chung là mình sẽ khuyên là anh em nên đi nhẹ tiền với cái kèo chấp thôi đó và với cái kèo tài kèo tài 2.5 kèo tài 2.5 cũng vậy kèo tài 2.5 thì thật sự mà nói thì nó như mình cũng đã nói đấy để mà nổ tài thì phải có bàn thắng sớm thì chúng ta mình cũng tin rằng sẽ có một bàn thắng ở hiệp 1 và vì vậy anh em chúng ta cũng có thể nghiên cứu về cái tài hiệp 1 nhá hiện tại thì cái tài hiệp 1 cũng đang là một một hòa thì cũng là cũng ờ, khá khó để anh em đi đúng không nếu như bàn thắng nếu mà hiệp một chỉ có một hòa thôi thì anh em cũng cũng chỉ hòa kèo cũng chưa giải quyết được vấn đề gì cả đấy vì vậy nên là khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em hãng vào kèo để kèo nó xuống tí đã cho anh em chúng ta đầu tư là hợp lý nhất còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo